dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KGE661FTS đây là nội thất của bếp đây thì trước tiên thử những cái tính năng của dòng bếp này thì à, tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những chức năng an toàn cơ bản thì đây là một số bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đây thì những cái tính năng an toàn cơ bản á, đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa thì tính năng khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè còn khóa ga mà khi nước cạn nồi á thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này nước cạn nồi khi đạt nhiệt độ đến hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến này thì nó sẽ khóa ga lại có khi mà các bạn à, nấu những cái món mà có nhiệt độ cao á hoặc là mình rang chiên á rang hay là nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khống chế cái vấn đề đó thì shop cũng có gắn thêm một cái loại công tắc rang thì đang như cái bếp này shop đã gắn công tắc rang nè thì các bạn sử dụng á, thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này để bật tính năng rang đó lên thì nhiệt độ của que cảm biến nó sẽ tăng ở những ngưỡng tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ khi chúng ta rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao nữa khi không sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải nè để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường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 tiếp theo số 6 Rinai mặt men chống xước đã gắn công tắc rang giá 1 triệu 6 ừ. số 7 Paloma bếp này có nút nhấn đây mặt men chống xước giá 2 triệu tư số 8 Rinai mặt men chống xước giá 2 triệu 2 Paloma mặt men chống xước giá cũng 2 triệu 2 số 10 Rinnai bếp này cũng có mặt men chống xước giá 2 triệu 11 Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo thì tôi đến sẽ đến với một số dòng à, bếp kính full chức năng số 15 mặt kính cường lực có chế độ nấu cơm nấu cháo hiện giờ nấu cho bếp bên trái này còn bếp bên phải thì sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước 5 phút tắt hâm và nút 3 giây bếp nướng thì sẽ có hẹn giờ nướng nướng thì một tầng lửa đây giá của nó là 4 triệu rưỡi Tiếp theo ở số 16 Rinai mặt kính cường lực viền inox thì bếp này nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì những cái chức năng nấu nướng nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà nó sẽ thay đổi thôi có một số bếp thì nó sẽ chức năng này những cái chức năng này nè nó sẽ nằm ở bên phải hoặc là những cái đổi lại nó sẽ thay đổi còn ở bếp nướng này nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đây là nút điều chỉnh ngọn lửa bằng nút điện tử nè hẹn giờ nướng cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian số 17 Osaka ga thì đây là dòng bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông thì bếp này nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp đây bếp bên trái bếp bên phải sử dụng chung một cái màn hình hiển thị bếp nướng là nướng hai tầng lửa và cũng có hẹn giờ nướng lên tiếp đến tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp ga âm thì đây ở phía dưới này bếp ga âm mặt kính à, tràn viền màu đen nó cũng có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác đây nướng cũng có nướng tự động theo loại thực phẩm bếp này thì nó sẽ có hẹn giờ à, nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo số 18 đây là hàng trưng bày bếp có mặt men chống xước số 20 cũng là mặt men chống xước hàng dùng nước còn rất là đẹp để đó đi thì đến với ờ, một số dòng bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn có chưa vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái mức giá phù hợp nhất để cho các bạn dễ lựa chọn thì tất cả những dòng bếp từ đều có bảo hành và khi ờ, trước khi giao á lấy ký luôn đi được. chụp lại cái đó ờ, thì tất cả những dòng bếp từ á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 nó không có lửa bếp lên rồi đừng chụp ở à, đâu trong hộp nướng này có giá là một triệu tư giờ đây tôi sẽ cho các bạn xem được ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 với câu dùng điện không như con nha vậy nè mày tắt đi có phần cái nồi không đây bếp bên à, trái của tôi đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi thì ở cái tính năng nước cạn nồi này á thì ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ra có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây ở đây như bếp này đây thì nó chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này nè lên đến 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ra nên rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ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 bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 đây các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được thì khi gắn á, thì shop sẽ khi gắn thì shop sẽ gắn à, như bếp này á, mà đã có nút 3 giây này á, thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này còn à, bếp mà không có nút 3 giây thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt công tắc rời ở phía bên hộp pin này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên à, trái nè để bật tính năng rang đó lên khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bếp này thì nó cũng có cái nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt